tiền trẻ à. chưa phao à yên yên à quên ơi con đang bé về na về na tiền số tu ơi tu à than tỏ dên thế 爷娘嘞，带啊米娃来人，陪我出楼下哟，困觉么的了。 hello there. con bố mẹ tiêu à dạ tiêu chén ơi đèn xe à kinh tin à đều lo sao đều à đi mà Ghiền Mì quan tiền tiền lo 先先拿。 chiều chiều à ờ. 呀那哦，听啊听啊听哟，听哦，大你呀提醒，听哟。 爸爸的夕啊，落嘞，温柔。 dàn tế to có gì ngã bên tố tu na lo bên na à, tua chan tu na chỉ cô ngã hồ lo chân lô bé 研究呗，先打那研咋我，哥啊不啊路了呗，咱人哪家呀咯，修就呗，等天啊是没错觉哦。 cho chưa xa lò mưa nà yên xế giò lò về làng về cho thân na, mượn tin nhớ lò gió chia lô à nhớ na ta xí nín lò